ghê xin à. ghê suy à. ghê cô vi hê lời vin cô cô à. tu thần vườn phải màng á yếm chiu à phù quê bao phù quê chồng à mẹ à mồ mẹ anh chiu cảm chia cảm tòng à mệt thảo yếm khu tệ bành than mờ mà anh phiêu phù quê trả toàn mà yếm sẽ phù quê à, giờ mà yun na mơ mà anh chiều phải mang yam à, chiều yam à, yun khô phiêu cha yam yun yết say sao đồ dầu ấy phiếu xuân là nhật chia nhân nam nhiều dìa dìa nhàng quan lưu phiêm là bởi hàng ấy miu phiêu chu na đồ dầu phiêu đồ đồ à ta na chớ lỡ à mô nhân dìa phang chủ à giàu mô phà na mô đào a ca ô hê có hai à nhân à đông hăng miêu à yết ni in à. mai chưa siêu yà mà yu na mới tha ô phiêu mày hi wa yà yu na trái hải bao trái lo hải chiêu à nan kín giang ôi hai ơi chùm khoa tạm em dầm dị khoa vườn than ấy nhìn dầm xi và miu tan là chín tiêu yam toi khoa yang à, yam toi hong soi chàng á à, dạo tình á à, mờ đào khao bé yang quận phiêm mà yêu nói hò ye lai trong toàn phiền phê gian hê lù liu tổ chi à li lù uy liu yếm xia ơn cha ơn yếm xiên quế loang à, khoai khâu khoai cũ nghìn quế loang à, à khoai mà à khu nghìn à, à hoàng lưu à miu ta na lũ lưu phiam khu loạn à mà cha dù mà chú đi tu luôn à phía mà tài hoàng miu à phải tu à thìn bùn à xây dân phù tu phu ya ina toa ya thiên trang phiêu tu kỳ na tin cho in toa nhau tiệm buồn phàm giang sáng mà ấy giàu xin mi hoa đồ ta na đồ cha dạy đồ nhân đồ ấy soi chào vin quê khoa mãi phim mà xia chào xiêu chào xiêu gì à ui à trong lạnh em miu ta na oi chào à mồ nhân lẽ phải là thảo siêu mẫu nhân nó phải làng à ôi thảo à mẫu nhân chim phang chú lâu à tao à lâu in của in tòa on sáng liền kêu cháu chấm chàng lâu chàng kít chàng kít chì yêu rồi lin yêu à, à, à siêu lấy à phiêu phin on về về à, nhún nhó phi khoa con sợ này nè kê ngàn á sen tàu á khăn khoa to chờ khóa hình chân trái lời cô trái lò cô cô nản phá ý phải sâu lộ tàu à yêu ý quang phang chúa à, tàu khoa không màu à vừa na nan tha nghìn chia to à, giáo dạo tình à lý tổ mày hiu hại yang à bữa quê